TTB Group tiếp tục hành trình phòng chống dịch COVID-19. Huyền Trang rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin số 93 của TTB TV. Trước tinh thần phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công ty cổ phần tập đoàn Tiến Bộ TTB Group tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh tại các khu trung cư. Công tác này đang được diễn ra với nhiều hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Hãy cùng theo dõi thông tin ngay sau đây. Từ những ngày đầu với những ca nhiễm bệnh COVID-19 tại Việt Nam và các quốc gia khác, TTB Group đã luôn chủ động, tích cực trong công tác phòng chống, đảm bảo một môi trường sống an toàn nhất cho cư dân sinh sống tại các tòa chung cư của tiến bộ. TTB Group cũng nghiêm túc triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, từ đó, góp phần quan trọng giúp cư dân nhận thức đầy đủ về dịch COVID-19, qua đó có hành động, ứng xử phù hợp để không chủ quan song cũng không hoang mang trước dịch bệnh. Thời gian qua, Ban Quản lý chung cư của TTB Group cũng luôn tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như phun thuốc khử trùng nơi công cộng, vệ sinh thang máy bằng dung dịch sát khuẩn, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh về tình hình diễn biến dịch bệnh. Ban quản lý chung cư TTB Group đã tổ chức đo thân nhiệt cho tất cả cư dân ra vào các chung cư để đảm bảo an toàn đến sức khỏe của mọi cư dân. Những trường hợp có thân nhiệt trên 37,5 độ sẽ được ghi tên và theo dõi kiểm tra nghiêm ngặt. Đây là hoạt động tiếp theo nhằm phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp. Nói về hiệu quả của công tác tuyên truyền, không chỉ người dân trong chung cư mà cả người ngoài sinh sống tại đây cũng khẳng định TTB Group đã làm tốt công tác này. Đặc biệt, tuyên truyền phòng chống dịch được triển khai rộng khắp đa dạng nhiều hình thức như trên hệ thống đài truyền thanh, mạng xã hội, loa đài tại các khu chung cư. Qua đó, hầu hết cư dân đều hiểu về dịch bệnh và chủ động có biện pháp phòng chống. Đây là các hoạt động tiếp nối trong hành trình phòng chống dịch bệnh COVID-19 của TTB Group nhằm hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên thông tin về dịch bệnh đến với cư dân sinh sống tại các tòa chung cư, góp phần đẩy mạnh công tác phòng bệnh, hướng tới lối sống lành mạnh, lạc quan, khuyến khích người dân có cái nhìn tích cực về công tác phòng chống dịch bệnh. Bản tin lần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.